choáng ngập nhà dát vàng độc nhất vô nhị ở miền Tây. Ngôi nhà dát vàng của ông Tê khiến ai đến tham quan cũng đều nóa mắt vì bày trí hàng trăm món đồ được dát vàng tinh xảo. Dù mở cửa hoạt động từ năm 2020, nhưng ngôi nhà dát vàng tọa lạc tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ luôn thu hút khách tham quan suốt 4 mùa. Chủ nhân ngôi nhà là ông NVT, một thương nhân kinh doanh bất động sản, Ông Tê cho xây dựng ngôi nhà rát vàng nhằm tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt, líu chân du khách mỗi khi đến Cần Thơ. Nằm cạnh những ngôi nhà cao 2 đến 3 tầng, kiểu dáng hiện đại, nhưng ngôi nhà rát vàng của ông Tê luôn nổi bật hơn hẳn vì được bày trí nhiều tượng rát vàng và điểm khác các họa tiết rát vàng tỉ mỉ. Bước vào bên trong, có đến hàng trăm món đồ được rát vàng tinh xảo đến từng chi tiết để tránh sự nhầm lẫn chủ nhân ngôi nhà đã đặt một bảng thông tin về những món đồ được dát vàng thật hay vàng giả. Anh Hồng Phát, nhân viên nhà dát vàng cho biết, mỗi món đồ được dát bằng lá vàng không phải sơn như mọi người nhầm lẫn, tùy theo sản phẩm mà lá vàng được dát ở độ tuổi khác nhau. Riêng các sản phẩm quà lưu niệm sẽ được dát bằng loại lá vàng không cao cấp. Mỗi khi khách đến tham quan ngôi nhà đều hỏi vàng này là vàng thật hay vàng giả. Chúng tôi đều trả lời như thông tin trên. À, anh phát cho nào này. cũng hỏi là vàng này là vàng thật hay vàng giả và em xin uh, trả lời với cái mà khách hàng cái câu hỏi đó là tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong nhà là được dán từ những cái lá vàng cán mỏng và cái vấn đề thật hay giả thì chủ nhân ngôi nhà này không có tiết lộ được biết chất liệu chính để dát vàng là kim loại và gỗ với những món đồ có hình dạng sẵn đội ngũ thợ của ông Tê chỉ mất vài ngày hoặc vài chục ngày đã dát vàng hoàn chỉnh song những thiết kế nạ mắt như ngai vàng, cây tiền, ghế vàng vân vân phải mất rất nhiều thời gian chế tác. Chẳng hạn, tượng người khổng lồ hun, các thợ đã mất hơn một năm mới đúc khuôn tượng và dát vàng hoàn chỉnh. Trong thời gian qua, ông Tên luôn làm mới các sản phẩm để trưng bày trong nhà dát vàng. Ông có hẳn một xưởng chuyên đúc tượng, ghế, đồ vật, sau đó dát vàng lên. Sau khi hoàn thiện, sẽ chuyển sang nhà dát vàng phục vụ cho khách tham quan chiêm ngưỡng. Nhà dát vàng đón khách tham quan từ 7 giờ đến 17 giờ, giá vé tham quan 100.000 đồng một lượt. Du khách sẽ được tham quan hai nơi, gồm nhà rất vàng và khu vườn cây độc lạ. Ngày thường chúng tôi đón tiếp vài trăm khách, riêng cuối tuần hoặc lễ Tết tăng lên cả nghìn khách. Anh Phát nói thêm, cái lượng khách ờ, mà mỗi ngày ờ, thì ờ, nó tầm khoảng cỡ vài trăm khách và cái lượng khách đến tham quan nhẹ vàng vào ngày thứ bảy chủ nhật và lễ tết thì nó gấp 3 hoặc là 4 lần lần đầu đến tham quan ngôi nhà dát vàng độc nhất vô nhị ở Cần Thơ, bà Bùi Thị Hương, du khách Hà Nội bày tỏ sự bất ngờ trước sự xa hoa lộng lẫy của nhà dát vàng. Thì cô ờ, tôi đến đây, cô đi đám cưới đứa cháu thì ở Cần Thơ tiện thì đến đây để tham quan thì ấn tượng của cô tôi là ờ, đến đây thì nhìn căn nhà rất là đẹp không biết là bằng thật hay bằng giả thì cái đấy thì tôi cũng không biết nhưng mà các ừ, thứ thì nhìn rất là đẹp chưa bao giờ tôi nhìn thấy ngôi nhà nào lại được dát nhiều vàng đến thế. Không biết đây là vàng thật hay vàng giả, nhưng cảm giác đem lại thật sự choáng ngợp. Nữ du khách nói,